làm thế nào để quản lý được rủi ro và chúng ta có bốn bước để chúng ta quản lý rủi ro đầu tiên là chúng ta biết rằng là để quản lý được rủi ro để hạn chế được rủi ro chúng ta cần phải học vì khi mà chúng ta học chúng ta có nhận thức thì chúng ta mới quản trị được rủi ro chúng ta không biết thế nào là rủi ro và việc để chúng ta học chúng ta nâng cấp bản thân đây là cách duy nhất để giúp chúng ta quản trị rủi ro tốt nhất à, bước thứ hai đó là nếu chúng ta muốn rủi ro quản trị rủi ro một cách tốt nhất thì chúng ta cần phải có kiến thức để chúng ta dự đoán dự đoán về nếu mà chúng ta tham gia vào đầu tư nếu chúng ta bước vào đầu tư thì chúng ta rủi ro nó như nào nên chúng ta có bước thứ hai đó là để tránh được rủi ro chúng ta phải dự đoán được nó nên chính vì vậy thì dự đoán rủi ro cũng là một cách để chúng ta biết được cái rủi ro có đến với chúng ta hay không và tiếp theo chúng ta có thể là chúng ta đi xuyên qua nó và nếu các bạn đi xuyên qua rủi ro tức là chúng ta cần phải có những cái hành động nhỏ để chúng ta biết rằng thực sự rủi ro đó lớn hay nhỏ thì đấy là cách để chúng ta có thể quản trị rủi ro và cái cuối cùng là chúng ta có thể rút ra được những bài học từ những cái uh, lần mà chúng ta trải nghiệm qua hay chúng ta gọi là một là chúng ta gọi là thất bại hai là chúng ta gọi bài học nếu chúng ta gọi thất bại thì chúng ta chỉ mãi mãi thất bại nếu chúng ta gọi là những bài học thì chúng ta chỉ thấy rằng đây là những giá trị tuyệt vời và trong buổi sáng nay Dũng chia sẻ với quý vị các bạn đó là rủi ro hệ thống vậy rủi ro hệ thống là gì ạ các bạn biết rằng là trong đầu tư chứng khoán thì chúng ta biết rằng là có rất nhiều lần nếu anh chị em đã bao nhiêu lần đã thấy rằng là khi mà chúng ta đầu tư chứng khoán ở một cái công ty chứng khoán nào đó chúng ta không bán được không phải là ở đây chúng ta đang thấy là thị trường chúng ta đang này ạ khi mà chúng ta thấy rằng là uh, buổi sáng thì giao dịch rất là tốt nhưng buổi chiều khi mà chúng ta giao dịch thì gần như là không giao dịch được không đặt lệnh được thì đấy chúng ta gọi là rủi ro hệ thống đây là rủi ro hệ thống này nó nó trên diễn ra trên cả sàn uh, chứng khoán tức là nó trên sàn HOSE còn có thể có những trường hợp nó, nó rủi ro ở những cái công ty chứng khoán nhất định vậy rủi ro hệ thống là một trong những yếu tố cực kỳ là nguy hiểm cực kỳ phức tạp nên khi mà bạn không biết xu hướng khi bạn không biết cổ phiếu của bạn đâu mà nếu cho nó không bán ra thì những cái rủi ro xu hướng này có thể nó sẽ dẫn đến cháy tài khoản vậy làm thế nào để chúng ta có thể xử lý được cái rủi ro hệ thống làm thế nào để chúng ta biết được là cái thời điểm này tham gia hay là thoát ra khỏi thị trường nếu chúng ta biết được và chúng ta nhìn cái rủi ro hệ thống là một cái phần cực kỳ là phức tạp cực kỳ quan trọng đối với các nhà đầu tư cá nhân chúng ta hôm trước thì chúng ờ, chia sẻ đó là uh, cái việc lô 100 lên 1000 tức là cái việc mà nâng cái lô lên để giảm thiểu cái lận đi thực tế nó cũng không có giá trị nhiều lắm thực nếu các bạn để ý một chút thì mỗi một uh, quý mỗi một uh, thời gian thì số lượng uh, các công ty liên tiếp lại càng nhiều hơn nên không bao giờ có thể nâng để làm cho số lượng ít đi bởi vì số lượng cổ phiếu thì ngày càng nhiều đi đúng không nên cái việc mà ủy, ủy ban chứng khoán nhà nước hoặc là ở bên bộ tài chính ở hôm vừa rồi đưa ra những quyết định đó là không nâng hạng thì hôm trước có một bạn hỏi là nếu mà có cái việc mà nâng hạng thì có có bị gọi là là có thể quản trị được cái đấy đâu thì, điều đó là không thể quản trị được bởi vì có nâng lên nữa thì mãi mãi cái số lượng cổ phiếu ngày càng nhiều thì cái việc mà để giảm được cái lợi người trước là lên nâng cái lệnh lên thì nó cũng chẳng giải quyết được cái gì cả nên đây là cách để chúng ta hiểu rõ rằng là mọi thứ chúng ta cần phải nắm rõ được cái tư duy bao trùm à, tư duy bao trùm tại vì nếu chúng ta có một tư duy bao trùm thì rõ ràng chúng ta nhìn mọi thứ theo cái góc cạnh khác nhau và chính vì vậy thì chúng ta cứ đi tìm giả sử nếu bạn bạn nhìn về một con voi ấy, bạn cứ hết chỗ nọ bạn nhìn chỗ kia thì bạn thiếu tất cả những kiến thức tức là cái kiến thức nào bạn thiếu thì trong đầu tư chứng khoán các bạn thấy là nếu bây giờ các bạn quản trị được rủi ro hệ thống thì bạn là ai mất một cái phương hướng đó là không biết là là có nên mua hay nên bán cổ phiếu này không ạ có ba năm bạn nếu ạ bây giờ chúng ta thấy là rủi ro hệ thống là thời điểm này là quan trọng đúng không cực kỳ quan trọng nên bây giờ chúng ta hỏi nếu mà rủi ro hệ thống này thì lúc này chúng ta có mua hay không đấy có mua không có tham gia thị trường hay không Để đây câu hỏi đầu tiên anh chị em có thể đặt ra cái vấn đề của mình cái thứ hai là rủi ro hệ thống thì thời điểm nào là nguy hiểm nhất theo các bạn rủi ro hệ thống thì những thời điểm thời khắc nào là quan trọng nhất với chúng ta hello các bạn có thể comment đúng không ạ những cái thời điểm nào mà các bạn thấy là trong cái rủi ro hệ thống là cực kỳ quan trọng với các nhà đầu tư cá nhân với các nhà đầu tư chúng ta còn nhỏ lẻ đặc biệt là các nhà đầu tư không có kiến thức không tham gia thị trường thế thì vừa rồi có một cái bạn bạn hỏi là uh, anh Dũng ơi có mở tài khoản quản lý hay không thì Dũng trả lời là không à, tại sao như vậy tại sao Dũng lại không nhận được cái tài khoản quản lý của một những cái bạn mà khi mà không tham gia những chương trình của Dũng hoặc là không được học những phương pháp của Dũng bởi vì nó sẽ có một cái trạng thái đó là rủi ro hệ thống rủi ro hệ thống đó là các bạn không hiểu rõ cái hệ thống phương pháp của Dũng như nào khi mà các bạn Dũng bảo mua thì các bạn mua nhưng các bảo bán chứ giác các bạn bán hoặc thậm chí là khi mà chúng ta bảo nắm giữ thì các bạn bán hết ra rồi nên cái việc mà chúng ta không nắm rõ được cái hệ thống vận hành của hệ thống DVD nào nên cái việc mà giả sử như quản lý tài khoản của bạn thực sự rủi ro nên chính vì vậy thì các bạn sẽ thấy là sẽ có rất nhiều người ở ngoài kia họ sẽ quản lý tài khoản của bạn nhưng thực tế là họ chả biết hành vi nhận thức của bạn ra sao nên chính vì vậy khi mà họ quản lý cho bạn thì cái việc đầu tiên là nó bị sai ngay từ hệ thống đầu tư sai ngay từ ban đầu bởi vì thứ nhất là cái hệ thống của họ với hệ thống của bạn khác nhau bạn chỉ nghe một ai đó nói là cổ phiếu này tốt lắm cổ phiếu kia tốt lắm bạn mua vào nhưng sau đó khi cổ phiếu bị giảm sâu họ không nói bạn bán ra dẫn đến là cái việc mà bạn mất cái phương hướng đấy là cái gọi là rủi ro hệ thống nên việc mà với cái việc mà không hiểu rõ về cái hệ thống cái cái cái, cái vận hành của hệ thống thì dẫn đến một tình trạng là cái rủi ro của chúng ta thấy rằng là nó rất là nguy hiểm đặc biệt là các nhà đầu tư mới tham gia hoặc là những nhà đầu tư đầu tư với số margin lớn thế thì bây giờ chúng ta sẽ nói về cái thời điểm này để chúng ta có thể nhìn về góc độ toàn cảnh trước khi mà chúng ta có thể đôi chút phân tích về thị trường chung bạn biết rằng là thị trường chứng khoán chúng ta nhìn bao trùm đấy ạ anh chị em để ý một chút là bao trùm đấy ạ thị trường chứng khoán hiện tại nó là gì ạ nó là quy luật cung cầu cung cầu nó gì ạ đơn giản cung là gì ạ cung là giá bán ra đúng không là tương với gì ạ với khối lượng bán ra đúng không cầu là khối lượng mua vào thế thì nếu bạn đầu tư mà cổ phiếu bạn không thấy là nghiên cứu về khối lượng thì bạn sẽ không hiểu rõ về cung cầu nên đầu tiên các bạn phải biết rằng khối lượng là phần quan trọng à, cái khối lượng là phần quan trọng cái khối lượng nó quyết định cái thị trường có tăng hay là thị trường giảm thế thì nếu thị trường tăng thì không sao cả bởi vì lúc đó thì chúng ta ai cũng có kiếm lợi nhuận nhưng khi mà thị trường giảm thì ai cũng bị thua lỗ thế thì nếu trong trường hợp thị trường giảm lúc là thị trường đạt đỉnh tại vì có nhiều lần khi mà Dũng tham gia thị trường khi thị trường đạt đỉnh nó rơi rất là mạnh nó giảm rất mạnh không bán ra được những năm trước thì Dũng khi mà Dũng làm HSC thì có những giai đoạn mà bán cũng bán được đặc biệt là khi mà đầu tư phái sinh thì có nhiều giai đoạn bị căng cứng về lệnh nhà mình đã ai đã từng bị đầu tư phái sinh mà không bán được lệnh ra kia thì đó chính là rủi ro hệ thống và khi mà thị trường rơi thì có những lúc mà nó giảm hôm trước Dũng đã bị một cái lần như vậy đối rủi ro hệ thống đó là giảm một lệnh thôi là mất 40 điểm thế thì chính vì vậy cái việc mà chúng ta gọi là làm sao để quản trị rủi ro làm sao để để nắm được cái quản trị rủi ro đấy thì khi mà chia sẻ một cái chiến lược đó là bán dần ra thì nhiều anh chị em thấy rằng là thấy cái, cái việc này đặc biệt một số anh em không hiểu rõ hệ thống của Dũng thì bảo là ông này sao bán ra sớm thế ông này tại sao như thế tôi ăn lồi mồm nọ kia nhưng chính những cái người mà nói cái Dũng ở trong trạng thái là ông này xong bán ra ở lúc địa đỉnh thì thì đấy chính là những người mà bị rủi ro hệ thống anh chị em không đó là những họ bị rủi ro hệ thống bởi vì họ không có hành vi để giảm thiểu cái rủi ro khi mà thị trường chạy nó rút nếu bình thường khi mà cổ phiếu đang ở sideways hoặc là ở trong đoạn này thì cái việc mà mua những cổ phiếu dẫn đầu chúng ta vẫn thấy là có thể bảo toàn được vốn nhưng nếu chúng ta thấy là khi mà trường đạt đỉnh thì cái việc mà chúng ta không bán dần ra chúng ta thoát dần ra thì cái rủi ro hệ thống nó có thể diễn ra diễn ra có một số trường hợp chúng ta phải bán bán dần ra nhưng có một số trường hợp nó nghẽn lại mà không bán ra được thì khi mà hai ba phiên mà chúng ta bán ra được thì lúc đó cổ phiếu đã sàn ba bốn phiên rồi nên đấy là lý do vì sao chúng ta cần phải nắm rõ được cái, cái chiến lược khi mà chúng ta sử dụng trong đầu tư thì trong hệ thống lúc này anh chị em để ý một chút này trong này nếu chúng ta nhìn về quan sát về thị trường chung thì chúng ta sẽ có thể nhìn về hai góc độ khác nhau anh chị em thấy không đây góc độ đầu tiên đó là chúng ta thấy được thị trường ở trong cái giai đoạn nó cũng đang đi ngang sideways như thế này thì nếu quá trình sideways như này thì cái việc mà khả năng nó giảm hoặc là nó điều chỉnh sâu thì chúng ta sẽ thấy gọi là gọi là rủi ro hệ thống nhưng điều kiện là khả năng rủi ro giảm sâu có diễn ra hay không theo các bạn khả năng giảm sâu có diễn ra hay không vì vì nếu chúng ta kiểm soát được cái gì ạ tại cái này nó liên quan gì ạ liên quan đến hệ thống đầu tư nhưng nó không phải liên quan đến cái hệ thống nữa tại vì chúng ta nhìn được gì ạ nhìn được cái cái hệ thống đầu tư chúng ta hiểu được cái quy trình của nó thì chúng ta có thể quản trị được nó còn nếu chúng không biết được nó thì chúng ta không thể quản trị được nó anh em hiểu không không biết thì không quản trị được nó nên đầu tiên chúng ta cần phải nắm rõ được là đặt ra câu hỏi là nếu thị trường thời điểm này đây chúng ta gọi là hệ thống nó không giao dịch được thì có rủi ro của chúng ta hay không đấy câu hỏi đặt ra là như vậy thì chúng ta biết rằng là khi thị trường chung đạt đỉnh bây chúng ta lại lấy khi thị trường chung đạt đỉnh thì nó phải có những cái cổ phiếu dẫn đầu chạy nước rút những ngành dẫn đầu chạy nước rút à, những ngành này dẫn đầu những rút cổ phiếu dẫn đầu những rút nó tạo ra cái quá trình chúng ta gọi là bong bóng thế thì nếu trong trường hợp mà nó tạo ra quá trình bong bóng thì có thể nó dẫn đến gọi là rủi ro hệ thống nha có thể nó dẫn đến rủi ro hệ thống nên khi mà cổ phiếu hoặc là thị trường chung chạy nước rút để giảm cái rủi ro hệ thống thì chúng ta cần phải giảm cái tỷ trọng là bán dần ra anh chị em ạ à, giảm tỷ trọng là bán dần ra nên giảm tỷ trọng bán dần ra nên nó có một số cách để chúng ta hiểu này khi chúng ta bán dần ra thì cái tâm lý của chúng ta nó có một xu hướng là chúng ta bán dần ra Ờ, đầu tiên là có xu hướng bán dần ra để chúng ta lỏng cái cái cái à, cái cái, cái, cái mà chúng ta muốn giữ bởi vì tâm lý chúng ta con cái tiềm thức chúng ta nó rất là đau khổ nếu mà như chúng ta bán bán hết ra thì cổ phiếu tiếp tục lên lên bán hết ra cổ phiếu tiếp lên và chúng ta lại đặt ra một cái kỳ vọng thường thì phần lớn anh chị em đặt cái target rất ít khi bán được target bởi vì giả sử một cổ phiếu từ 50 nó lên 60 chúng ta bán target 60 lên 70 lên 80 thậm chí lên 90 và lần sau chúng ta lại tiếp tục nâng target lên và thường thì nếu chúng ta nâng target lên thì chúng ta tiếp tục nâng target lên ở mức cao nên dẫn đến là gì ạ chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là rủi ro hệ thống nó đến lúc mà thị trường đạt đỉnh đó là lúc mà chúng ta thấy rằng rủi ro hệ thống nó nguy hiểm nhất rủi ro hệ thống thứ hai đó là lúc mà thị trường đang rơi đang trong quá trình suy thoái đang quá trình rơi thì vấn đề ở đây là gì ạ nếu chúng ta bán cổ phiếu mà không bán ra được có rất nhiều lần thị trường giảm rất là mạnh nếu động giảm rất mạnh mà chúng ta không không bán ra được bởi vì chúng ta vẫn nắm giữ chúng ta bắt đáy thì có thể có những cổ phiếu nó giảm sàn đến khi mà chúng ta cháy tài khoản đặc biệt anh chị em sử dụng margin nên ở đây chúng ta thấy là trong quá trình suy thoái và trong quá trình mà chạy nước rút thì cái việc giảm trong quá trình mà giảm thì chúng ta thấy là không bao giờ được phép bắt đáy hoặc là không bao giờ được phép mua bởi vì nếu trong trường hợp nó rủi ro hệ thống là cái giai đoạn mà chúng ta gọi là rất là là nguy hiểm hay chúng ta là rất là rủi ro đấy rủi ro còn trường hợp thứ hai là khi thị trường chạy nước rút thì chúng ta gọi là rủi ro hệ thống chúng ta cần phải giảm tỷ trọng từng phần thay vì anh chị em vẫn la hét trên thị trường khoe khoang khoác lác nói là em thành công tôi giỏi lắm tôi rất là siêu tôi thế nọ này kia thì có thể trong 10 lần nhé 10 lần bạn thành công nhưng một chỉ một lần bạn thất bại thôi thì dẫn đến là cái thất bại nó là khủng khiếp năm 2010 khi mà đầu tư từ đầu năm đến cuối năm đến cuối năm thì các bạn biết rằng là phần lớn các nhà đầu tư không có lợi nhuận Đấy, năm 2010 ít nhà đầu tư có lợi nhuận nhưng trong đó hệ thống đầu tư của Dũng à, đã lợi nhuận trên 300 phần trăm gần 400 phần trăm nhưng chính cái giai đoạn cuối cùng của rủi ro hệ thống tức là Dũng mua một cái cổ phiếu và cái cổ phiếu đấy không giảm được nó không bán ra được tức là nó không bán ra được dẫn đến là mình bị thua lỗ và phá sản năm 2010 đấy là một cái bài học mà Dũng rất nhớ thế tại sao hôm nay Dũng chia sẻ cái rủi ro hệ thống này bởi vì khi mà anh chị em hiểu rõ rằng là với cái quá trình thị trường đang sideways như này thì thông thường chúng ta biết rằng là nếu chúng ta không mua được cổ phiếu à, nếu bây giờ chúng ta muốn kéo cổ phiếu đi anh chị em muốn kéo cổ phiếu lúc này đấy bây đầu tiên chúng ta nói về tư duy trước ạ anh chị em cần phải hiểu rõ về tư duy trước đúng không hiểu rõ tư duy trước tại vì anh chị em mà theo dõi video của Dũng á, thì anh chị em nào muốn ăn cá thì không có cá trong này đâu ạ bởi vì anh chị em phải nắm được tư duy trước sau đó thì thỉnh thoảng mới có cá để ăn còn bây giờ tư duy không có không có hiểu biết thì đầu tiên là bảo mua cổ phiếu nếu mà không may bị sai anh chị em lại cứ tiếp tục lên diễn đàn chửi mắng Dũng thì đó là lúc đấy là tạo doanh nghiệp cho mình đúng không nên Dũng muốn là hạn chế nghiệp cho anh chị em là anh chị em cần phải nắm rõ được từng cái từng cái cái kiến thức cơ bản trước khi mà chúng ta hiểu rõ được là chúng ta cần phải làm gì thế bây giờ chúng ta thử comment ạ nếu bây giờ chúng ta là một big boy chúng ta là nhà tạo lập thì chúng ta có nên kéo những cái cổ phiếu blue chip ở lúc nào ạ anh chị em thử xem ạ nếu anh chị em có đăng rất nhiều tiền anh chị em muốn kéo một cổ phiếu cổ phiếu đó là đang tạo ra lợi nhuận rất cao thì, thì nếu như cổ phiếu thanh khoản lớn thì chúng ta có nên kéo cổ phiếu trong loại này không anh chị em cứ comment một cách để à, khách quan nhá khách quan này bây anh chị em thử xem là nếu chúng ta muốn kéo cổ phiếu kéo được không ạ hay là chỉ kéo được buổi sáng thôi hay là buổi chiều không kéo được cái quan trọng là chúng ta cần phải này nếu muốn kéo buổi sáng nhưng buổi chiều chúng ta muốn kéo muốn đẩy thanh khoản lên thì có đẩy được hay không đây câu chuyện là là là chúng ta cần phải tư duy ấy. vấn đề tư duy để chúng ta nhìn về thế thì bây giờ không kéo lên được thì làm nào có có đạp xuống được không ạ nếu muốn đạp xuống thì đạp xuống được không ạ lại tiếp tục nếu chúng ta muốn phân phối thì muốn phân phối được không nếu anh chị em muốn phân phối thì phân phối được không đấy muốn kéo lên không kéo được muốn phân phối không được phối được nên đây là một cái gì ạ cái thực sự nó là rủi ro đúng không thực sự rủi ro lúc này là chúng ta gọi là rủi ro cho ai vấn đề lúc này là chúng ta gọi là rủi ro cho ai anh chị em đặt câu hỏi là rủi ro cho ai nhất là lúc này nào chúng ta gọi là rủi ro nhất cho ai lúc này có phải nhà tạo lập những người mà người ta muốn kéo cổ phiếu lên họ rủi ro không ạ anh chị em có ai đồng ý với Dũng comment cái có phải những cái người mà các quỹ các tổ chức mà họ muốn kéo cổ phiếu lên họ có rủi ro không bởi chúng ta này cá nhân họ có thể thoát ra cổ phiếu rất là nhanh anh chị em không chúng ta có thể thoát ra buổi sáng rất là nhanh nhưng với các nhà tạo lập họ không thoát ra được nên trong thời điểm này chỉ có những cổ phiếu mà phân khúc trung bình nha phân khúc trung bình hoặc là những cái cổ phiếu sàn Hà Nội thì chúng ta thấy sàn Hà Nội chúng ta thấy là thị trường vừa ra vừa rồi đó những cổ phiếu sàn Hà Nội chúng ta thấy sao tức là dòng tiền không tham gia ở sàn Hồ Chí Minh ngược thì nó chuyển sang sàn nội nên sẽ có những cổ phiếu nào lúc này chúng ta nhìn ở đây chúng ta nhìn góc độ như thông minh hơn một chút nữa thì những cái cổ phiếu sàn Hà Nội đó là những cổ phiếu sẽ được hot hơn bởi vì dòng tiền nó có xu hướng chạy qua hoặc là những nhà đầu tư hay chúng ta là những nhà tạo lập ở bên sàn Hà Nội họ cũng thấy đây là những cái cơ hội để họ tạo ra cho mình những cái gì ạ cái cái cổ phiếu tốt tốt đẹp chúng ta đã thấy cái điều đó anh chị em có thể cảm nhận chúng ta có thể nhìn được tư duy như vậy không ạ trước khi mà chúng ta hiểu sâu hơn về thị trường thay vì chúng ta cứ đi đi mua hoặc là đi làm cái gì đó giống như chúng ta gọi là làm cái gì đó mà chúng ta không biết thì chúng ta gọi là đâm đầu vào tường đến cái việc mà đầu tư hoặc là cái việc mà tư duy chúng ta không có một ai đó bảo là cổ phiếu này tốt lắm cổ phiếu kia tốt lắm mà chúng ta không hiểu rõ được tại sao nó lại tốt tại sao nó lại tốt thế thì hôm mà nãy dũng nói thì các bạn là cái bốn cái bốn cái rủi ro rủi ro thứ nhất là chúng ta gì ạ nếu chúng ta mua là nó không học không có kiến thức vì chúng ta đó là phải học có kiến thức vì đó là giảm thiểu rủi ro đấy, chúng ta phải học phải có kiến thức thì chúng ta mới nhận biết được nó đúng nó sai thì chúng ta biết rằng nó, nó rủi ro ở đâu hệ thống các anh, anh chị em đã biết rằng là anh phần lớn anh chị em chưa bao giờ trải nghiệm qua những lần mà rủi ro hệ thống nhưng Dũng chỉ trải nghiệm qua rất nhiều lần rồi nên khi mà Dũng chia sẻ anh chị em lấy đây là bài học chứ không phải là lấy cái việc này là cái mà đó là lý thuyết suông bởi vì có rất nhiều lần nếu chúng ta không bán ra chúng ta sẽ mất rất nhiều cái thứ hai là gì ạ đó là rủi ro gì ạ chúng không dự đoán được xu hướng giả sử như lần này chúng ta sẽ dự đoán xu hướng nó như nào cái khả năng giảm sâu của thị trường sẽ rất là khó khăn nhưng cái khả năng tăng mạnh nó cũng rất là khó bởi vì gì ạ bởi vì thứ nhất là không có dòng tiền ở đầu phiên bởi vì thị trường chúng ta đã có rất nhiều cổ phiếu đã chúng ta gọi là đã bung nóc rồi tức là những cái cổ phiếu nó vượt qua đỉnh hoặc là nó, nó đang có gì ạ những cái đợt mà tăng giá rất mạnh có dòng tiền lớn tham gia vào nhưng cái dòng tiền lớn đấy nó không thể hấp thụ thêm lượng tiền khác nữa đổ vào bởi vì thanh khoản của thị trường nó bị quá giới hạn vào buổi chiều anh chị em có hiểu không cái, cái thanh triệu khoản buổi chiều nó bị quá giới hạn nên cái việc mà để cho dòng tiền tiếp tục tham gia vào để kéo cổ phiếu đặc biệt những cổ phiếu tăng trong cái chu kỳ vừa qua đó là rất khó vậy bây thời điểm này anh chị em cần theo dõi những điều gì đúng không thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem là những cái đợt như vừa rồi đây thị trường chung như này thì chúng ta biết rằng là cái việc mà nó lại tiếp tục đạp xuống để kiểm tra để uh, kiểm tra chúng ta gọi là cái quá trình test khi mà cổ phiếu cái thị trường test những cái SMA năm 20 này chúng ta cảm giác là rất là không được thoải mái đúng không không được thoải mái bởi vì thực tế là dòng tiền ở ở đây nếu mà chúng ta ở trên thị trường mà đã gặp cái gì ạ gặp những cái gì ạ gặp những cái mà rủi ro hệ thống này thì bản thân những nhà đầu tư hoặc là các tổ chức họ cũng lo lắng nhất không phải nhà đầu tư cá nhân mà thậm chí là các tổ chức họ cũng lo lắng bởi vì cái việc mà họ có rút ra được hay không nếu mà kéo lên họ cũng rút ra được hoặc là nếu mà họ bán ra không được chỉ có giao dịch thỏa thuận là cái giao dịch mà chúng ta thấy là nó có thể diễn ra chống này thế thì nếu trong lúc này thì chúng ta cũng thấy là sẽ có những cổ phiếu giả sử như những cổ phiếu này nó vẫn đang tư duy khá tốt đúng không nó sẽ có những nền khá tốt và chúng ta thấy rằng những cổ phiếu tăng trưởng như này chúng ta đây là những cơ hội để chúng ta quan sát nha anh chị em để ý lại những cái cổ phiếu tăng trưởng như này là cơ hội để chúng ta quan sát theo dõi thì các bạn biết rằng là một cổ phiếu đi lên được anh chị em nhớ là có bốn bước để biết là cổ phiếu đi lên được hay không một là chúng ta nắm được xu hướng nha một là nắm được xu hướng hai là anh chị em phần phải gì ạ à? nắm được chất xúc tác thì cổ phiếu Hòa Phát là xu hướng đi lên về trung hạn về ngắn hạn về dài hạn nó đang rất là tích cực chúng ta nói về ngắn hạn trung hạn là tích cực ở trong chương trình này không có đủ thời gian để phân tích kỹ về nó thứ hai là chất xúc tác thì chúng ta biết rằng là với có thể quý quý một này, này quý một là do ảnh hưởng của tết dương lịch nhưng tuy nhiên Hòa Phát là một trong những công ty cũng như là với cái việc mở rộng sản xuất với cái việc mà sản phẩm mới với cái việc mà nó quản trị hội quản trị của Hòa Phát rất là tốt văn hóa rất tốt tất cả những yếu tố tạo ra cái động lượng bởi vì trong những cái quý tới đặc biệt là trong những năm một hai năm tới thì Hòa Phát cũng là một trong những cổ phiếu có thể là hàng đầu trong lĩnh vực thép thậm chí là lĩnh vực của Đông Nam Á chứ không phải là riêng ở Việt Nam thì đó là cái mà chúng ta cần lưu ý những cái bước thứ ba này cái thứ ba mới là quan trọng đó là chúng ta phải xem dòng tiền có tham khảo hay không nhiều người khi mà chúng ta đầu tư có một số chỉ quan tâm đến xu hướng à, nhìn xu hướng nhưng xu hướng thì nó không nói được cái gì cả nó chỉ nói một cái phần xu hướng thôi có một số thì chỉ phân tích cơ bản thôi chỉ phân tích cơ bản là cổ phiếu này tốt tốt nọ tốt kia thực tế là tốt nhưng chưa, chưa chắc đã tốt nên cái quan trọng là tốt nhưng nó phải thế nào tốt thì cái việc mà chúng ta nắm rõ được cái phần mà dòng tiền của các tổ chức hay chúng ta hay gọi là các mẫu hình hình thành xem là thị trường tổ chức tham gia vào không thì lúc này chúng ta biết là tổ chức đang thu gom cổ phiếu và bước tiếp theo là chúng ta gọi là lên tàu thì một số anh chị em đã lên tàu rồi thì đây là những cái đợt mà chúng ta gọi là những cái đợt lên tàu Đấy, lên tàu Đấy, những lần lên tàu này thì chúng ta có thể tiếp tục lên tàu tiếp theo thế có những cổ phiếu khác như là cổ phiếu ACB chúng ta cũng sẽ thấy rằng là nó cũng đã có những đợt nổ rất là lớn nổ rất là lớn đây những cái việc mà thị trường nó cần nhiều thời gian hơn thực tế nếu một cổ phiếu sau khi bị rũ bỏ như thế này nó tích lũy như này đấy là những cái điều rất là tích cực và chúng ta lại tiếp tục đón nhận một cái quá trình tích lũy và có thể xu hướng nó sẽ có thể ổn định hơn khi mà thị trường nó gì ạ nó có những cái thị trường nó có những cái ờ, chúng ta gọi là thuận lợi về cái uh, việc mà lệnh tham gia của các đầu tư và chúng ta còn nhiều các cổ phiếu khác nữa thậm chí là như có những cổ phiếu như là vừa rồi tiêm phong banh khối lượng nổ rất là lớn tiêm phong banh thì cái việc rũ bỏ nó chuyện rất bình thường bạn nổ rất lớn rũ bỏ rất bình thường thì có thể sau khi rũ bỏ có quá trình là test lại và nó có thể hồi phục bất cứ lúc nào trong cái đoạn tới một cổ phiếu khác là Ligoji các bạn cũng thấy tương tự như vậy cái quan trọng lúc này nó không phải là thị trường như thế nào các bạn nhá cái quan trọng lúc này không phải thị trường như thế nào mà quan trọng lúc này là có cái thanh khoản để tham gia đủ hay không các bạn hiểu không thanh khoản nên chính vì vậy thì chúng ta thấy là thường nếu một cổ phiếu nó nổ những cái cổ phiếu mà nó muốn nổ nó kéo lên thì nó sẽ kéo lên vào buổi sáng nó sẽ kéo lên buổi sáng nên việc mà tập trung cái khung thời gian buổi sáng là lúc này nó quan trọng hơn bất cứ lúc nào bởi vì để kéo lên hoặc là đặc biệt là những cổ phiếu tập trung vào những phân khúc mang tính chất là trung bình tại phân khúc lớn các tổ chức lớn thì thường họ sẽ không mạo hiểm rủi ro quá trong loại này nếu mà không thanh khoản không tốt nha nếu thanh khoản không tốt thì không có gì họ rủi ro mạo hiểm rủi ro chọn này nên cái việc mà thay vì đấy thay vì chúng ta lo lắng thì chúng ta sẽ xem là cái quá trình tích lũy tại vì sẽ có những cổ phiếu nó tốt cực kỳ tốt thì cái big boy hay là nhà tạo lập họ không bán ra chính cái việc mà họ không bán ra của các tổ chức lớn nó cho chúng ta biết rằng là những cái cổ phiếu như thế này là những cổ phiếu mà chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ và những cái cổ phiếu như này làm sao mà chúng ta có thể bị thua lỗ được tại vì những cái nền những cái đợt mà test chắc chắn như này thì cái khả năng mà bị rút bỏ với những cái xu hướng đi lên như này thì thực sự là khó với các nhà đầu tư chúng ta nên cái việc ở đây Dũng không muốn nói rằng là nếu chúng ta mua cổ phiếu mà chúng ta giả sử những cổ phiếu như này đấy khi nó rơi thì rơi như này là chúng ta thấy là nó sẽ là rất rủi ro nếu chúng ta trong trường hợp nó tiếp tục rơi nữa nó gãy cái đường SMA gì ạ à? gì ạ SMA 50 mà nó tiếp tục ở ờ, khối lượng lớn là chúng ta thấy rủi ro à, hôm trước thì Dũng có nói là đây là những cái thời điểm mà chúng ta có thể tham gia vào nhưng các bạn cũng có thể thấy là sau khi tham gia vào có thể cổ phiếu sẽ gì ạ? gặp những cái rủi ro như này và chúng ta cần phải giảm dần tỷ trọng bởi vì khi mà cổ phiếu giảm đấy, hoặc là thanh khoản lớn nếu khối lượng mà nó chúng ta phải là lọc lẻ tức là cái lượng nhà đầu tư họ bán ra thì lúc này chúng ta sẽ tạm thời không chơi chơi cổ phiếu này có thể nó tiếp tục tích lũy lại và nó sẽ tăng rất mạnh bởi vì khi mà cổ phiếu nó đang tích lũy ở trên cái đỉnh gọi là đỉnh Trường Sơn đỉnh rất là dài như này thì có thể nó có xu hướng trở thành những cái siêu cổ phiếu à, chúng ta lấy một vài cổ phiếu PNG thì chúng ta sẽ thấy rằng này những cái đặc tính của nó để chúng ta có có kế hoạch khi mà cổ phiếu này hoàn thành đây đây là những đặc tính của nó đấy khi một cổ phiếu đạt đỉnh này nó sẽ có những đặc tính như này khi nó lên thị trường có thể là do một cái yếu tố nào nó không lên được thì nó quay trở lại tích toái tích lũy và sau đó chúng ta sẽ có điểm mua sớm thì đấy là những lý do anh chị em có thể thấy được hoặc những cổ phiếu như này nó cũng đang cần tái tích lại bởi vì cái phía trên này đã có một cái lượng phân phối ra khá lớn việc tái tích lũy là cái việc cần thiết để sau khi mà thu gom được lượng cổ phiếu lớn thì cổ phiếu có thể gia tăng ok và các bạn biết rằng là nếu các bạn một số bạn hỏi là nói về thị trường chung thì cái việc mà Dũng nói các bạn chị, chị anh chị em biết rồi ạ à, cái thời điểm này hãy quan tâm đến cổ phiếu dương này còn thị trường chung thì chúng ta biết rằng nó sẽ vẫn tiếp tục sideways đến khi nào mà cái thanh khoản đến khi nào mà thị trường mà nó tạo ra được cái sự uh, giao dịch liên thông được thì cái việc mà nó có thể tạo ra một xu hướng nó sẽ tốt hơn còn nếu trong trường hợp mà nó chưa liên thông được để nó tạo ra một xu hướng để chạy nước rút thì nó sẽ rủi ro chúng ta sẽ dẫn đến rủi ro hệ thống đó đúng không nó sẽ rủi ro hệ thống thì đấy là cái lý do vì sao chúng ta đấy còn thực tế anh em một số anh chị em thì dự đoán thực ra trong đầu tư dự đoán là nó không đúng rồi dự dự đoán theo kiểu như là dự đoán chúng ta quan sát để nếu cái điều này xảy ra thì chúng ta làm cái điều gì đó còn dự đoán là theo kiểu như là target là bao nhiêu dự đoán là cái việc này nó nó diễn ra như nào thì có những cái dự đoán mà Dũng thấy rằng là chúng ta nên hiểu một cái câu nói là câu nói dũng gọi là câu nói thần thánh của William Lem ờ, đầu tư chứng khoán là gì ạ hãy biết tại thời điểm này tại thời điểm này thị trường đang ở đâu nha biết tại thời điểm này đang ở đâu và thứ hai là quá khứ của nó gần nhất nó đang diễn ra như thế nào đấy quá khứ gần nhất nó dần như thế nào thế thì một số anh chị em là hiện tại nó đang ở đâu và quá khứ gần nhất nó đang như nào tức là hiện tại nó đang tích lũy hay đang phân phối hay là đang thu gom hết và quá khứ gần đây thì mới trong một vài tuần đây hay trong một vài tháng gần đây nó đang tích lũy hay đang phân phối để anh chị em biết rằng là chúng ta có nên tham gia hay mua hay không còn đa phần anh chị em thì không quan tâm nó hiện tại nó nhờ không quan tâm quá khứ gần đây nhất là nào quá khứ nó thể hiện là cổ phiếu nó thể hiện là các các gọi là nhà tạo lập hay là các big boy họ thu gom thu gom đến lúc mà hết cổ phiếu nha hết cổ phiếu họ mới kéo lên các anh chị em nha hết cổ phiếu lên nếu chúng ta đặt ra một câu hỏi là mua theo target thì có thể lúc mà cổ phiếu nó rơi xuống hoặc là cổ phiếu bứt phá hoặc là nó tăng lên thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ bị bị tức là gần như chúng ta bị áp đặt một cái cái gì ạ cái cái cái cái tư duy là con số cụ thể thì đấy là cái rất là nguy hiểm trong đầu tư có có như cổ có thể có những cổ phiếu nó tăng lên ba bốn mươi phần trăm thậm chí là vài trăm phần trăm thì chúng ta phải có một cái cái gì ạ có tư duy có hiểu biết về cổ phiếu nào thì đầu tư ngắn hạn cổ phiếu nào đầu tư dài hạn nên đây là lý do vì sao nếu bạn nào mà giả sử như là hỏi rằng là có mở tài khoản hay không thì Dũng trả lời là không bởi vì thứ nhất là tư duy chúng ta nó không đồng nhất nên không thể tư vấn cho các bạn được nên chỉ có những rất nhiều bạn khi mà có thể theo dõi những cái kênh của Dũng này có rất nhiều cổ phiếu rất tốt nhưng bạn không mua được bởi vì tư duy nó khác nhau tại vì cái cấp độ khác nhau trừ khi những cái bạn nào đã tham gia những cái chương trình của Dũng thì tư duy nó có đồng cấp thì cái việc mà mua nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều thế có một câu hỏi là tại sao chúng ta lại bỏ ra 5 đến 10 triệu để rút nhiều vào group có những group mà vip để 5 triệu đúng không 5 triệu 6 triệu để chúng ta vào chúng ta học à, chúng ta vào để phím hàng trong khi đó chúng ta lại không muốn học tại vì thông thường những cái buổi mà trực chiến của Dũng là đó là những cái cổ phiếu mà tốt nhất thị trường Dũng đã, đã phân tích thì thường là chúng ta có kiến thức rồi chúng ta mới áp dụng được còn không có kiến thức thì không áp dụng được nên chính vậy thì bình thường khi mà anh chị em tham gia nếu mà ứng dụng tốt thì gần như là chỉ trong một tháng đầu tiên là chúng ta đã có lợi nhuận thậm chí là lợi nhuận rất là cao rồi nên đây là cái cái chúng ta gọi là tư duy ạ còn nếu chúng ta chỉ mong muốn là là là gì ạ mong muốn là à, có một cái cổ phiếu để chúng ta mua vào thì thực sự là Dũng cũng chả biết anh chị em hành vi của chúng ta như thế nào khi mà không có hành vi thì đấy chúng ta làm một cái hệ thống hệ thống về tư duy ạ cũng là một cái rủi ro hệ thống là rủi ro hệ thống về tư duy và khi rủi ro hệ thống về tư duy thì không có cách nào chữa cả bởi vì cách chữa duy nhất là phải học thôi ạ bởi vì cách đầu tiên cảm quản trị rủi ro đó là học cách thứ hai là gì ạ phải dự đoán được xu hướng học cho nó biết được dự đoán xu hướng thì trong đoạn này thì xu hướng đầu tiên là sàn hà nội là sàn có thể là chúng ta có thể mang cho chúng ta an toàn đấy là cái đầu tiên đấy là thứ hai là thứ hai là chúng ta tập trung vào cổ phiếu anh chị em chỉ tập trung vào cổ phiếu thôi tại vì thị trường lúc này thì nó gì ạ nó rất khó để để để giảm sâu bởi vì giảm sâu thì cũng không ai bán ra để giảm sâu được đấy là một cái thứ hai là gì ạ kéo lên thì cũng rất là khó để kéo lên đặc biệt là sàn Hồ Chí Minh còn sàn Hà Nội thì chúng ta vẫn có thể là có những cái cơ hội đặc biệt là có những cổ phiếu mà chúng ta có thể thanh khoản tốt để chúng ta tham gia mua vào thì trong buổi sáng nay thì không có nhiều thời gian để phân tích từng cổ phiếu trong cái cái rổ chỉ số chỉ cho chúng bạn biết rằng là những cái thời điểm nhất thời như sideways như này thì hãy tập trung vào cổ phiếu vậy đây chính là cách để gì ạ các bạn có thể kiếm được lợi nhuận ở mức cao phần lớn chúng ta tập trung vào gì ạ có một tư duy rất là sai lầm như này rất nhiều anh chị em tập trung vào thị trường chung nhưng thực tế nó lại không phải tập trung vào thị trường chung à, nghe thì nó phải vô lý tức là chúng ta tập trung vào thị trường chung mà chúng ta chả hiểu về thị trường chung nên chúng ta lại không dám mua cổ phiếu thực, thực tế khi chúng ta mua cổ phiếu lại chúng ta lại không quan tâm thị trường chung có phải như vậy không ạ cái này là cái mà trong quá trình mà phỏng vấn trong quá trình tìm hiểu và uh, nghe rất nhiều các bạn thì Dũng thấy cái điều như vậy tức là chúng ta suốt ngày nói về thị trường chung nhưng khi mà mua chúng ta lại không biết là cái cổ phiếu đó nó là cổ phiếu dẫn đầu hay là cổ phiếu bét bạc chúng ta là thế hoặc là một số anh chị em gì ạ cứ nói về thường chung nhận đầu tư giá trị thế thì rõ ràng là chúng ta nói về đầu tư thị trường chung mà chúng ta đầu tư giá trị thì thị trường chung nó chả ý nghĩa gì cho với anh nhận đầu, đầu tư giá trị và chúng ta chỉ biết rằng là nó rẻ hay là không rẻ thôi nên chính vì vậy thì uh, chúng ta thấy là cái việc mà đầu tư chúng ta cần phải nắm rõ được là chúng ta đang sửa hữu hệ thống nào à, hôm qua Dũng chia sẻ là các bạn muốn kiếm được 100 200 300 phần trăm lợi nhuận hay là 20 phần trăm lợi nhuận thì các bạn cần phải biết là hành vi của bạn nên sử dụng hệ thống phương pháp nào nên sử dụng hệ thống phương pháp nào nếu các bạn đầu tư lướt sóng thì cứ để thì bạn chỉ đầu tư khoảng 500 triệu đổ lại thôi và lợi nhuận của bạn chắc cũng chỉ được khoảng độ nhiều là 100 phần trăm nhiều 100 phần trăm chứ không thể là quá nhiều được nhưng nếu bạn đầu tư tăng trưởng thì bạn có thể là đầu tư để 100 triệu 200 triệu 1 tỷ 2 tỷ 10 tỷ 50 tỷ 100 tỷ nhưng bạn có thể kiếm được 100 200 thậm chí là 500 phần trăm lợi nhuận còn nếu bạn đầu tư giá trị thì mỗi một năm bạn chỉ kiếm được bao nhiêu 20 đến 25 phần trăm lợi nhuận thôi đấy và thường thì bạn phải đầu tư phải ba bốn năm bạn phải tính tại vì bạn đầu tư giá trị thường bạn không bao giờ đầu tư khoảng một hai tháng cả nên đấy là cái lý do tại sao bạn cần phải biết rằng là bạn nên đầu tư để tăng trưởng đầu tư lướt sóng hay là đầu tư gì ạ giá trị và bạn biết rằng là đầu tư tăng trưởng thì cái một kỳ quan trọng nhất mà Dũng muốn để các bạn có thể hiểu rõ một khái niệm đó là những cái cổ phiếu dẫn đầu các bạn nhá những cái cổ phiếu dẫn đầu trong mỗi chu kỳ đó là một cái kỳ quan trọng nhất trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay tại vì thực ra hôm nay chúng ta nói về rủi ro nhưng rủi ro lúc này thì bạn luôn luôn phải gì ạ để thắng được cái rủi ro trong lúc này thì hãy tìm những cái cổ phiếu dẫn đầu trong chu kỳ này và cổ phiếu dẫn đầu trong chu kỳ này thì thường nó sẽ có thể nằm đâu đây sàn hà nội cái thứ hai là những cổ phiếu thuộc phân khúc trung bình nhỏ chứ trung bình thôi chứ nó không thể là blue chip được bởi vì nó tạo ra cái hệ thống tư duy hệ thống một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả anh chị em đã lắng nghe theo dõi cái chia sẻ buổi sáng ngày hôm nay tại vì việc mà ở ờ, trong buổi sáng này thì Dũng mong rằng là để chúng ta hiểu rõ hơn về tại sao chúng ta lại phải hiểu rõ về hệ thống rủi ro và đây là cách thức để chúng ta có thể không tức là để có thể là bình an để có thể không phải lo lắng khi mà thị trường lúc buổi sáng thì mua buổi chiều không không không bán được hoặc là buổi chiều muốn mua thì không mua được nên cái việc mà chúng ta hãy nên tập trung một buổi sáng cái thứ hai chỉ tập trung vào những cổ phiếu có nền tảng tốt tức là cái quá trình tích lũy tốt thôi và ờ, thứ ba nữa là cái cổ phiếu blue chip thì khả năng là nó không phải là cái cổ phiếu mạnh trong lần này nếu trừ khi nhá trừ khi thị trường nó thông lưu thông nhá còn có thể ngày mai hôm nay nó tăng mạnh thì cái việc mà nếu thị trường mà được lưu thông thị trường mà giữa các lệnh mà nó là tuyệt vời thì cái điều đó là chuyện sẽ diễn ra còn nếu thị trường mà nó không thông suốt thì cái điều đó rất khó để có thể tăng được nên đây là cái mà chúng ta hãy tham khảo và và một lần nữa thì nếu các bạn nào chưa đăng ký kênh của Dũng thì có thể đăng ký kênh bên dưới để tiếp tục những cái chương trình Dũng khác thì anh chị em sẽ là những người sớm nhất tham gia chương trình của Dũng. Xin cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại chúng ta vào chương trình tiếp theo.